và bảng xếp hạng. Robot trí tuệ nhân tạo hiện nay luôn là một chủ đề hot được giới làm phim quan tâm, với nhiều tác phẩm điện ảnh được tạo ra mỗi năm. Một trong số đó là Chappie. Đây là một bộ phim hành động với cốt truyện xoay quanh Chappie, một robot cảnh sát dễ thương có khả năng suy nghĩ hành động giống hệt như một con người. Ngoài ra chúng ta còn gặp lại anh chàng. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Johannesburg ở Nam Phi. Đây là một thành phố với tỷ lệ tội phạm cực kỳ cao. Mỗi ngày có đến hơn 300 vụ giết người. Trong một cuộc chấn áp tội phạm của cảnh sát, hai sĩ quan đã bị giết hại, ba người thì bị thương. Điều này như giọt nước tràn ly dẫn tới sự thành lập một đội đặc nhiệm gồm các robot cảnh sát. Các robot này vô cùng thiện chiến với khả năng bách phát bách chúng. Chúng dễ dàng chấn áp các băng nhóm tội phạm mà không tốn một giọt máu nào. Nhờ đó tỷ lệ tội phạm ở đây đã giảm xuống một cách đáng kể. Đây được xem như là một sự tái sinh của thành phố Johannesburg. Cổ phiếu của công ty chế tạo robot cảnh sát là Tech Travel cũng tăng cao Tuy nhiên, vẫn còn một điều đáng lo ngại rằng các hacker sẽ xâm nhập trái phép những con robot để thao túng chúng làm những điều xấu. Tác giả của những con robot này là Wilson. Anh ta đang muốn nâng cấp để các mẫu robot này thực sự có trí thông minh, suy nghĩ và cảm nhận như một con người. Ngoài ra còn có một con robot siêu to khổng lồ nhưng ít được người khác quan tâm, đó là Moose. Moose là sản phẩm của cựu chiến binh Vincent. Ông ta luôn khao khát một ngày nào đó, con robot của mình sẽ được mọi người công nhận một ngày nọ, robot cảnh sát số 22 bị hư hại sau khi truy quét tội phạm. Nó được đưa về xưởng để sửa chữa. Người thợ máy trong lúc gấp gáp đã thay tạm một chiếc tai màu cam cho robot này. Sau đó nó quay trở lại làm nhiệm vụ. Lúc này, một nhóm tội phạm đang trên đường tẩu thoát. Chúng lạng lách trên đường và cuối cùng cũng tới được địa điểm giao hàng. Nhưng khi mở cửa xe ra, những bịch ma túy bên trong đã văng tung tóe. Tên con đồ Hippo nổi điên và bắt nhóm giao hàng phải đền tiền. Hắn hét giá 20 triệu đô và bắn một thành viên trong nhóm để giàn mặt. Lúc này các robot cảnh sát cũng ập tới. Một cuộc đấu súng đã diễn ra với sự áp đảo nghiêng về phía các robot cảnh sát. Tên cầm đầu Hippo trốn vào một căn phòng và tìm được một khẩu súng RPG. Khi robot cảnh sát số 22 vừa đạp cửa xông vào, hắn liền khai hỏa. Một quả tên lửa bắn thẳng vào ngực của robot khiến nó ngay lập tức sập nguồn. Hai người lính đi sau cũng bị ảnh hưởng. Hippo lợi dụng thời cơ chạy thoát, nhóm giao hàng cũng nhân lúc hỗn loạn lên xe bỏ trốn. Sự thành công của robot cảnh sát khiến đơn đặt hàng tăng chóng mặt, Mọi người ở công ty Test Travel cũng vô cùng hân hoan và chúc mừng Wilson. Duy chỉ có một người không vui là Vincent. Anh ta nhận được điện thoại từ giám đốc công ty là Mitchell. Hóa ra, chi phí nghiên cứu cho dự án phát triển robot Moose của Vincent ngày càng bị cắt giảm, khiến ông ta không hài lòng. Mặt khác, robot cảnh sát số 22 đã được đưa về xưởng trong tình trạng hư hỏng hoàn toàn. Wilson xuống kiểm tra và cuối cùng quyết định sẽ nghiền nát bộ khung để tái chế lại. Nhóm vận chuyển ma túy lúc này cũng đã trở về căn cứ. Họ bao gồm Ninja, America và Yulandi. Vì món nợ từ tên côn đồ Hippo, bọn họ đang bàn tính kế hoạch để đi cướp một xe chở tiền, nhưng lại sợ robot cảnh sát sẽ can thiệp. Vì thế cả nhóm lên kế hoạch bắt cóc Wilson, người chế tạo ra các robot cảnh sát, vì nghĩ rằng anh ta có cách để vô hiệu hóa chúng. Mặt khác, Wilson lúc này vừa nghiên cứu thành công ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Anh ta năn nỉ giám đốc Mitchell cho mình thử nghiệm lên con robot cảnh sát số 22, nhưng bà ta một mực không đồng ý. Sau một hồi suy nghĩ, Wilson quyết định ăn cắp con robot này rồi phóng nhanh về nhà. Nhưng giữa đường, nhóm của Ninja đã chặn Wilson lại và bắt cóc anh ta. Họ tra khảo Wilson và yêu cầu anh ta vô hiệu hóa các robot cảnh sát. Wilson cố gắng giải thích rằng anh ta không thể làm điều này. Sau đó bọn họ phát hiện trong xe có xác của robot cảnh sát số 22 và yêu cầu Wilson tái chế lại nó để phục vụ cho những mục đích xấu xa. Wilson đành đồng ý và cài đặt trí tuệ nhân tạo mà anh ta mới nghiên cứu thành công cho robot này, khiến nó giờ đây giống như một đứa trẻ mới được sinh ra. Cả đám vô cùng mừng rỡ và đặt tên cho nó là Trappy. Ninja đạt được mục đích liền đuổi Wilson đi. Vincent lúc này cố gắng giới thiệu các tính năng của con robot khổng lồ Moose cho cảnh sát. Tuy nhiên, bọn họ nói rằng những tính năng này không cần thiết. Các robot cảnh sát hiện tại đang làm việc rất tốt rồi. Điều này khiến Vincent vô cùng giận dữ trong đêm tối, hắn cố gắng đánh cắp dữ liệu trí tuệ nhân tạo của Wilson nhưng lại phát hiện Wilson đã dùng nó cho Chappie. Vincent liền bí mật theo dõi Wilson. Sáng hôm sau, trong lúc mọi người còn đang ngủ say, Chappie như một đứa trẻ tò mò đi khám phá xung quanh. Wilson lái xe tới và cố gắng dạy Chappie học. Vincent đi theo và phát hiện ra bí mật này. Hắn chưa kịp làm gì thì ninja đã về tới và đe dọa Wilson. May thay, Yolandi đã can ngăn kịp thời, Wilson nhờ đó trốn thoát được. Cảm thấy robot Chappie quá vô dụng, Ninja liền vứt nó ở một bãi phế liệu. Nhóm côn đồ ở đây nhân cơ hội đã đuổi đánh nó dã man. Chappie bỏ chạy đến một khu đất trống, nhưng Vincent đã truy ra vị trí và bắt được Chappie. Hắn tháo một vài bộ phận của Chappie ra và lấy được USB chứa dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Chappie lúc này nhân cơ hội đã trốn thoát được. Nó quay trở về nơi ở của Yolandi và được cô ta chăm sóc rất chu đáo. Sáng hôm sau, Ninja lôi Chappy ra để dạy nó cách dùng súng, nhưng Chappy đã hứa với Wilson sẽ không bao giờ động vào thứ này. Vì thế, Ninja đã nghĩ ra một cách. Hắn dạy Chappy cách dùng dao, nhị khúc và phi tiêu. Chẳng mấy chốc, Chappy đã thành thục hết các kỹ năng. Chính nhờ vậy, Ninja đã dẫn nó đi cướp xe nhằm chuẩn bị cho một phi vụ lớn. Sau đó, Chappy phát hiện ra pin trong cơ thể nó sắp cạn kiệt. Ninja nhân cơ hội lừa Chappy rằng chỉ cần đi cướp tiền, Ninja sẽ mua pin mới và thay cho Chappy. Vài tiếng sau, Wilson một lần nữa tới chỗ của Chappie. Nhưng trong lúc cả hai đang trò chuyện, Vincent đã dùng mã bảo mật lấy từ USB vô hiệu hóa hết tất cả các robot cảnh sát. Chappie cũng nhanh chóng gục xuống. Chỉ chờ có thế, áp băng nhóm tội phạm vô cùng mừng rỡ và hoành hành trở lại. Thành phố ngay lập tức trở nên loạn lạc. Wilson đem Chappie về xưởng và kích hoạt lại nó thành công. Nhưng Chappie phát hiện ra chiếc mũ có thể đọc được trí tuệ và suy nghĩ, liền đánh cắp nó và bỏ trốn, rồi quay trở lại chỗ của Ninja. Tại đây, Chappie đã chuyển được trí tuệ và tính cách của nó lên Internet. Ninja nghe được liền lừa Chappie rằng chỉ cần đi cướp tiền là sẽ mua được một cơ thể mới cho Chappie. Nghe đến đây, Chappie liền đồng ý. Vụ cướp đã diễn ra vô cùng chót lọt, nhưng hình ảnh Chappie tay cầm vali tiền cướp được đã xuất hiện trên hầu hết các bảng tin. Áp lực dư luận quá lớn đã khiến Michel nghe lời Vincent phái robot Moose đi tiêu diệt Chappie. Chappie lúc này phát hiện mình bị ninja lừa, liền vô cùng tức giận. Wilson cũng xuất hiện để thông báo rằng robot Moose sắp tới đây. Băng đảng của Hippo cũng xuất hiện để đòi tiền. Hai bên diễn ra một trận đấu súng ác liệt. Đúng lúc này, Mưu dưới sự điều khiển của Vincent từ trên trời bay xuống với sức mạnh siêu việt, nó nhanh chóng áp đảo và dùng tên lửa can quét nơi đây. Khi Mưu chuẩn bị kết liễu Wilson, Chappie đã xuất hiện như một vị thần. Nó nhanh chóng dùng cây súng Wilson đưa trước đó bắn liên tục vào Moose. Khi Chappie chuẩn bị kích hoạt quả bom, Moose đã kịp khai hỏa vào người Chappie khiến nó ngã lăn xuống đất. Nhưng nó nhanh chóng tỉnh dậy và đưa Yulandi bỏ chạy khỏi làn đạn. Ninja nhân cơ hội đã bắn hỏng mắt của Moose, khiến nó bị mù tạm thời. Christian cố lái chiếc xe tải nhưng đã bị tên khốn Hippo bắn trọng thương. Ninja sau đó đã giết được hắn. Cả nhóm đưa Wilson lên xe định bỏ chạy. Chappie chợt nhớ ra mình để quên chiếc mũ đọc trí tuệ, liền chạy lại lấy. Nhưng robot Moose đã sửa được mắt và liên tục nã đạn khiến chiếc mũ hư hỏng nghiêm trọng. Thấy Wilson đang hấp hối, Chappie liền nảy ra ý định đưa Wilson đến nhà máy để tải trí tuệ của anh ta vào một con robot khác. Trong cuộc tháo chạy, Robert Moose đã giết chết Yolandi, khiến Chappie vô cùng đau đớn. Nó nhặt công tắc quả bom lên và kích hoạt khiến Robert Moose nổ tan tành. Chappie điên cuồng chạy đến nhà máy và tấn công Vincent, mặc cho hắn ta liên tục nã đạn vào Chappie, nó vẫn không hề hấn gì. Chappie liên tục ra đòn, chút hết nỗi giận dữ vào người hắn ta. Sau khi đánh Vincent lên bờ xuống ruộng, Chappie dìu Wilson vào xưởng chế tạo. Tại đây, nó đã tải trí tuệ của Wilson lên một con robot khác. Wilson giờ đây đã tái sinh trong một cơ thể hoàn toàn mới cảnh sát ở bên ngoài cũng đang phá cánh cửa để tiếp cận bọn họ. Wilson bèn nghĩ ra một cách, đó là chuyển trí tuệ của Chappie sang một con robot khác lành lặn hơn. Khi cảnh sát ập vào, nơi đây chẳng còn gì ngoài xác của Wilson và một robot bị hỏng. Wilson trong hình dạng robot cũng trốn thoát được và gặp lại Chappie ở bên ngoài. Sau đó, Ninja, Wilson và Chappie đã chôn cất cho Yolandi, nhưng Chappie thông minh đã truyền trí tuệ của Yolandi lấy được trước đó và một con robot khác Hình ảnh này cũng là lời kết cho bộ phim Chappie. Mặc dù được đánh giá không cao, bộ phim này vẫn đưa người xem vào một thế giới giả tưởng vô cùng thú vị với chú robot Chappie cực kỳ ngây thơ và dễ thương. Bộ phim cũng gây ấn tượng về tình cảm sâu sắc giữa robot và con người, được khắc họa rõ nét qua mối quan hệ giữa Chappie với Wilson và băng nhóm của Ninja. Đến đây thì mình cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong